Đây. Còn uh, mấy trận cuối cùng Hồi trưa bị thua uh, thắng hai trận mà đâm ra thành mất 720 giây Khá là tiếc Đó 12 trận nữa à, hôm nay gặp ai à, gặp đi đừng đừng có cho thắng tuyệt đối <laughs> là đâu <laughs> gặp người đi <laughs> thắng tuyệt đối thì khó à, vô tối nay có vẻ đông hơn buổi trưa <clears throat> gặp ai cũng được cố gắng phải gặp người đừng cho đừng cho thắng luôn là Tôi đông mà gặp ừ. nhất chung pro à. bữa giờ chưa gặp thằng đó tối nay à, thắng muốn chậm nữa là lên top một này à đâu quá thiếu nghèo rồi quá vui cầm bóng trắng phái rồi à, trắng beo rồi không luôn à, chưa ngày mai tối nay nữa vô gặp nó nó gã đâu <laughs> tống nó gã đầu ngoài nữa rồi vô nha đọc vương á luôn nha đọc vương á đọc okay, okay. với lại cá ben nha nhồi máu này anh tùng anh tùng chụp cá ben anh tùng chụp cá ben tôi khải xử được luôn anh tu rồi mà tùng xuống ngựa lo chứ làm gì đâu mà rồi nhồi chút bình máu rồi đánh liền rồi ok đợi trận tiếp theo rồi tiếp theo trận tiếp theo vô vô vô vô nhập ngân hè rồi nữa kìa nên đi đâu á còn một phút vào đi anh em vẫn không có hàng để chiến vẫn không có hàng để chiến đấu không có hàng phục để chiến đấu ngân hàng không có chỉ vô á <laughs> thiên người đánh chứ rồi không có người sao đánh ngân hàng bây giờ gặp 200 mít đầu tư nước xuống ừ. nghe cũng dẫn khỏe tập tăng máu rồi chứ chịu khó tăng máu ở đây bữa gặp toàn cò lon nhiều đọc vương là đi hai này vô gặp đi là khó đọc vương nó có ba ạc mà sao nó đi hai thành ấy chứ tèo nó ba người á Chào chị không Lan Diễm Sáng thường Khải mấy giờ dậy? Em à, 10 giờ là chở nhất là 10 giờ Còn ngày nào có con có việc thì 7-8 giờ em đã dậy rồi Rồi, quả là Hùng Bá Quả là Hùng Bá, 101 hai đường môn một thiếu lâm rồi ok ờ, nhồi máu nhồi máu rồi vô mày mày chụp sẽ cái chất bà này. ok tầm này uh, ờ, những cao thủ mà hot hot họ cảm giác mình đi á ít ít muốn đi chung sợ gặp nhau rồi vô trận tiếp theo kiểu như kêu hai gặp có một số đội ờ, né như Disney mới vô cũng đi đâu mất tiêu rồi vô tham khảo thị trường này sầu quét này mở đầu đầu tươi Tony Tèo này đó này thứ 4 rồi còn một trận cuối cùng Còn trận cuối cùng Anh còn trận cuối cùng Ai ai Tony Tèo Sweat rồi đó switch rồi đó Ờ Tony Tèo còn trận cuối cùng Ờ còn trận cuối cùng Đánh 47 trận rồi á Ờ 47 trận rồi Nhận vậy là tới 44 À đúng rồi tới 44 không đi Chiên 10 giờ đi bê trận nữa Bê không trận gì nữa đúng rồi còn trận nữa mà chưa không chịu đánh chết là xong rồi <laughs> không chết là lên thiên đàng <laughs> chết là sao chết là tặng anh tiếp rồi nghe rồi. con chim hậu à đây à bà hậu nữa hả rồi ok năm lần rồi lần thứ năm rồi rồi rồi rồi uống mình máu rồi gặp đôi này lần năm thiên vương mi mi bắt em dân à mày mày bắt khải này bắt được đâu thiên bang bắt đọc rồi ok đầu tư đầu tư vẫn chưa dám vô à chưa dám vô rồi ok đằng cuối nó đi á đằng cuối nó đi á chặn nữa nha chặn nữa nha rồi nấp đây nấp đây nấp đây cứ đứng lùi lại chụp cũ đi khi nào em bảo em vô thì mới vô đừng có nôn đừng có nôn còn hai phút một lần em tính chuẩn giờ hết rồi cứ đứng góc đó đi khi nào em bảo 30 giây vô là lúc đó em tính 30 giây là cái chạy đến hiệu thuốc nha <laughs> cứ từ bình tĩnh <laughs> canh dầu lo gì từ từ <coughs> đứng ngồi đây đúng đúng cô đi muộn đấy chưa chưa chưa chưa cứ từ bình tính chưa bốn tám rồi bốn chín là đánh mà chưa chưa chưa bốn chín năm mươi năm mươi mới đánh chưa đâu à, mình canh mình canh cho em canh chuẩn là cứ từ từ thoải mái khi nào em báo ờ, 30 giây là sẽ chạy đến thành tập kích đứng đó đợi em xíu rồi em kêu vào là mới vào vậy đó không có đâu em tính giờ mà lo gì em tính là giờ sắp sắp sàng rồi. Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ cố gắng lên ơi, nó thấm vô là ao đấy, nãy giờ ao mấy lần anh thấy hả? <laughs> nó còn có một trận cuối thôi, phải bắt được trận nữa mới hay rồi 30 giây nè đến ngay chỗ thành à. Ờ. nhiệt điểm gôn vô thẳng trong kia từ từ vô từ từ vô nha từ từ nha nhắc sẵn đi ờ, rồi ờ. từ từ khi nào báo vào vào cứ đứng đợi nhiều đây cứ đợi nhịp cố gắng uh, nhanh trái khúc này này đợi nhịp em sẽ không cho nó ra kịp hiểu không <laughs> cứ từ từ mình đến mình canh cho nhưng mà chú tâm nè chú tâm nè cứ từ cứ từ từ bình tĩnh rồi cứ từ nha rồi vào vào vào vào vào vào vào vào rồi vào 3 giây nữa đánh. À, chạy đâu mà cho thoát, chạy đâu cho thoát, theo sâu. Rồi, Trời quả đen, quả đen, hai quả đen rộng Gặp đen sâu trai. Hai quả đen. Không gặp được nó anh Long ơi. Rồi chạy về. Rồi, xử. Ok, hết rồi. Không gặp được anh ơi. <laughs> Không bắt được. <laughs> bắt tôi đi tèo. Bắt tôi đi tèo cũng chồng không được nó thắng rồi thấy Nó thắng rồi, nó thắng Ừ. Rồi ok, cố gắng bắt mà không được thôi sao chứ đó, Tony Teo đang top 1 nè đó 48 thua 4 không em kính tính từng giây từng giờ là điều không bắt được thôi ok thua 4 mình mới có thua thua một thôi cố gắng vẫn có cơ hội top 1 nha nè rồi ok rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho tem ban ba ông già ngáo một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi à, đừng quên đỡ lại không like ủng hộ chơi nha chung là cố gắng bắt những cái tem mà hot hot họ có cơ hội tốt anh em mà khó quá anh mà à rất khó rồi ok anh em xem video đừng quên đổ lại cho khải cũng như là video uh, liên đón một like chia sẻ ủng hộ chơi nha mùa này của quán top 4 đổ lại nha mọi người ok cảm ơn em rất nhiều bye bye đây cho anh em xem sơ qua là sẽ đồ quấn tùng một lần nữa chắc là anh em sẽ hỏi đó hiện tại đang lên xét ông bang rồi khá tự tin luôn em ơi hôm trước chưa có ông bang hơi hơi giá những tí phòng thủ lúc đó là hơi cuồng tí này phòng full phòng thủ 75 cộng 2 120 lâm chậm mà kèm với 80 chó đó tâm này thực sự là vẫn sợ năm động nè năm động nó quay hai cục có động là quéo lên bởi vì không có kháng độc cũng như là không có thời gian chống độc rất là nhanh chết Rồi ok, cảm ơn em nha. Đừng quên đỡ lòng like cho em hộ cho anh em.